đường về ninh thuận phồn hoa tháp châm ninh phước giáp ranh thành phố phan rang đường đi ninh sơn núi non nghìn phương ninh hải một đời lòng ta mến thương về thuận nam rồi nhớ thương bác ái thương đồng bào thuận bắc ơi đây chiếm công hồn lính thiên ngày nào 55 nên thuận chào hết cả bà con Thác trăm ba biển ngọc, ba bọc là núi non Những con thuyền đánh cá từ ở ngoài khơi xa Xin cảm ơn đất mẹ những nơi từng đi qua Anh ơi anh có yêu cô gái trăm ninh thuận Giữa nước biển mặn mà chịu mưa nắng gian truân Nhưng bản tính thật thà không cần nhiều suy nghĩ Như con người ninh thuận có nhiều điều đáng quỷ Giỏi như khoan nắng như rang thương ninh thuận chịu khó Dẫu tình cảm dạt dào nhưng không biết sao bày tỏ Ôi má hồng môi đỏ anh nói nhỏ một câu Nhà trai anh ninh thuận xin hỏi nhà gái ở đâu Về ninh thành phố phan rang đường đi ninh sơn núi non ninh phương ninh hải một đời lòng ta mến thương về thuận nam rồi nhớ thương bạc ái thương đồng bào thuần bắc ơi đây chiến công hồn lĩnh thiên ngày nào